<laughs> Trái tim của robot, robot Em ơi em là ai Không cần lên dây cót yeah. Bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt <laughs> Không là anh thì ai Dù có là robot thì cũng yêu anh never và sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngưng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa nghĩ phải say nắng một ai Nhưng khi gặp em chắc phải nghĩ lại Và khi có em về chung một nhà có ở đây em tìm đâu xa người tốt như anh em là hôm nay ông Dịch cũng mời mọi người tới đây gọi là tham gia buổi tiệc trên du thuyền của ổng hả? Đúng, rồi, mời cả mời nè. Trời ơi, mời cả team mình đi luôn ha. Ủa mà khoan, từ hình như hôm nay hơi thiếu thiếu. Ủa thiếu Mimi à? Ủa Mimi đi đâu rồi? hình như mi bà bị bận hay sao á nên không tới được à, tiếc quá trời à. tiếc vậy ta tính ra bữa nay nha ông dịch ông chơi lớn lắm ông thuê nguyên cái du thuyền to đùng như thế này ông mời mình tới tham gia bữa tiệc thôi mà công nhận đúng là rít kiếp của công ty mình con của đại gia có khác trời Thời nguyên cái du thuyền to ghê ở Cái nhà cái du thuyền này chắc nó to bằng mấy cái nhà tôi luôn á mọi người <laughs> Trời ơi To dễ sợ to Ờ nhưng mà không biết ông Dịch ông đi đâu ha Tính ra mời mình tới đây xong rồi để mình đứng đây mình vậy Ông Dịch đâu rồi Ừ ờ, đúng rồi ông Ung dung trên trời đạp mê sẵn hôm nay xuống trời Ủa Ồ oh. Hello Hello, Hello Dịch trời ông mời mọi tôi tới nay mà tôi tập trung tới nè trời nay à, sợp quá nha trời ơi có gì đâu mấy cái du thuyền này nhà tôi ấy, tháng nào trở đi bốn năm lần trời ơi chỗ này nhà tôi bao luôn rồi vô vô mọi người vô vô ờ, vô vô vô vô vô giới à, à, à. thiệu với mọi người đây là khu sinh thái đó nhà tôi đặt độc quyền ở đây luôn đó căn du thuyền này khoảng một hai năm nữa tôi mua luôn rồi đó trời tính ra cái mọi người đẹp dữ còn phải nói đó nhìn là đây là hồ bơi thiết kế kiểu dubai mà tôi thấy nó không giống dubai lắm nên tôi bắt luôn mấy con cá mập tôi thả vô cho giống dubai trời gì mà ông nuôi cá mập trong hồ bơi ai dám bơi ông nội trời cá mập này yên tâm cá mập này đã được thuần hóa bẻ răng hết rồi à vậy hả tôi nhảy xuống thì có sao không yên tâm đi cá mười bà bà mà nhảy xuống dưới mấy con cá mập nó không dám ăn ăn thịt bà đâu bà không ăn thịt bằng nó thôi chứ bằng sao bằng nó dám ăn thịt bà nếu cá mui mà dám nhảy xuống dưới cái hồ này á bầy cá mập sẽ nhảy lên bờ <laughs> trời ơi thôi được rồi. đừng đừng có chọc ca mui nữa mà thôi ok bây đây, giờ đây đây đây đây qua đây qua đây vẫn chưa hết chưa hết Hả? giới thiệu với mọi người màn hình led đó một alo hai trăm hình trời ơi vip ôi ông lắp nguyên cái màn hình ở trên gọi là du thuyền luôn rồi ông đang nghe nhạc của ai vậy trời ngực nhóm gì mà có bốn chàng trai đẹp trai dữ hả ôi ai mà đẹp trai dữ ta ngày nào tôi cũng coi à. video nhóm này luôn á mà không nhóm, biết không nhóm cái này màn à? hình này á à, ừ đúng rồi mua nguyên cái màn hình về chỉ coi nhóm này thôi ôi nhóm này nhóm nào mà có vẻ là ông thích nhóm này chứ hả hẻo tim <laughs> gì cái gì nhóm gì nhóm gì tên hẻo tim ông nội tào lao tôi nghe là nhóm này hình như là tên là hero Team cái đầu Ủa? Ờ. này vậy hả thôi tôi bậy quá tôi đọc lộ ờ, tôi, tôi xin lỗi nha nhóm này là hello team nè mà à. nhóm này á mà ông biết không trời ơi, cái nhóm này nổi tiếng trên youtube lắm luôn á nên tôi đầu tư mạnh tay đầu tư màn hình 10 tỷ về coi luôn trời ơi nhìn ghê ơi đúng là fan cứng có khác à. trời thôi. ơi chưa Ủa, hết chưa hết mà còn gì đâu đâu đâu bình còn tấn, gì bình đây hai bên này thì khỏi nói rồi mỗi cái ghế này xương xương là cũng mấy triệu một cái á đừng động vô nha tí là ngồi sau ê đấy. từ tính ra mấy cái ghế này bọn tôi có thể ngồi đây để gọi là tắm tắm xong bọn tôi lên đây ngồi được luôn nè đã vậy à? ờ đúng rồi trời ơi ông nghĩ sao cái ghế để bên cạnh hồ bơi tất nhiên là để ngồi nghỉ mát rồi cái ghế với cái ô không thôi đã mười mấy triệu đó trời cái gì mà dữ vậy ủa mà còn gì, gì khác không trời còn chứ lên đây qua đây qua đây Hôm nay biết nhà có khách quý đến chơi Tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc linh thần đình rồi wow. wow Trời ơi cái Đó. gì mà cái gì mà nhiều đồ ăn ngon quá vậy dịch trời ơi, nè giới thiệu với mọi người nha nguyên cái mâm ăn cơm mà ăn ngày hôm nay thôi thương thương nửa tỷ triệu nửa tỷ luôn hả ơ ê giờ đây tôi nói ông nghe nè trời bọn tôi không có giàu như ông đâu bọn tôi nghèo lắm cho nên là bọn tôi không có tiền trả mấy cái đồ ăn này đâu trời ơi tôi mời mọi người đến đây đâu phải ăn để trả đâu trời đồ ăn này hôm nay là hoàn toàn miễn phí để đãi cho mọi người thôi nhà tôi tháng nào chả ăn mấy chục bữa như này ôi trời ơi cái gì mà sạp với ỉ mọi người nhập tiệc nhập tiệc mọi người ơi nhớ nhớ mọi người đây đó hôm nay biết có khách quý đến nhà chơi bây giờ giới thiệu cho mọi người nghe sương sương cái menu của bàn ăn nửa tỷ nè đó, giới thiệu với mọi người trên cái bàn ăn này á mọi người có thể nhìn thấy đặc biệt ở cuối mâm một con heo không phải cái con mà màu tóc đen trắng đâu con ở giữa wow nguyên một con heo quay Wow, ngon Nguyên một con heo quay Con này thôi á, ông biết không Con này á, vừa cái quá trình nuôi nó không đơn giản đâu Và phải được ăn gọi là ăn cơm Sang đàng hoàng và được nghe nhạc massage Trời ơi, vậy là heo này là heo heo cô bơi hả? Ôi, ủa khoan từ Tính là trước giờ heo tôi nghe bò cô bơi Heo này là tên tên là heo thì heo thì con này là con heo thì à ok rồi con heo rồi. lạ quá vậy ok rồi, tiếp theo đó mấy cái mâm sushi tròn tròn trước mặt mọi người nè được booking làm thẳng từ bên nhật ship về wow trời ơi sushi hả trời tôi thích món này lắm nha tính ra mà khoan tính ra nhà nhà tôi cũng có quán sushi mà sao ông không chịu ăn bên nhà tôi ông đặt ship về chứ vậy Trời ơi, ông thấy mấy lần tôi kêu qua nhà ông tôi có dám ăn không? Ông thử một miếng này đi, ông thấy nó khác bọt liền, đồ ăn của người ta là đẳng cấp rồi. Ông ăn thử coi. Ờ, tôi thấy nó bình thường mà dịch cái gì ông vậy? đúng là không có, có mắt thẩm mỹ không có khiếu thẩm mỹ gì hết á anh vô ông mới cảm thấy cái vị sóng sắn của đại dương bên tai có nghe nghe thì sóng biển đang đánh như bên tai không ờ, không, không ơi anh anh ăn này á là ăn cái giá trị của nó chứ còn ăn cái này cũng như của ông thôi tôi ăn thế đúng bình thường rồi. cái miếng sushi của ông rẻ là bởi vì là do ông làm miếng này ông biết ai làm không miếng này ai làm Miếng này á, nếu ông không biết thì trứng tay đầu bếp nổi tiếng nhất Nhật Bản nó số rách luôn á Trời ơi, cái gì mà ghê đầu bếp Nhật Bản làm hả? Thôi được rồi, tôi nói thiệt nha, đầu bếp Nhật Bản không giỏi cỡ nào giỏi nhưng mà chắc chắn là cũng không thể nào mà giỏi bằng tài nấu ăn của tôi đâu để tôi tôi sẽ tự nấu ăn cho mọi người đây tôi thấy bên đây à ờ, không biết ừ, nấu ăn luôn hả ê ê vậy thôi ủa xem tính ra nhà tôi à, bán đồ ăn rồi tôi không biết nấu ăn vậy ai nấu bà nội tôi, tôi tưởng là có có người khác nấu chứ phải là ông nấu tào lao quá có mỗi mình tôi nấu cho ai à, để xem coi ủa có mấy cái thùng gì đây tôi xem coi wow trong đây có thịt bò nè cá nè bánh mì ok nhiều món phết từ để tôi lấy hết tôi lấy hết tôi nấu cho mọi người wow ui có đầy đủ gia vị kiểu luôn đây đây đây qua đây qua đây qua đây ông làm mấy cái này cho cẩn thận đấy nha mấy món này đắt lắm luôn á toàn nguyên liệu ở bên nhật bản bò cô bê đó mày động vừa đâu trời ơi tao biết là đồ của ông mắc rồi khoe hoài khoe hoài trước đây đây bây giờ nha tôi sẽ bỏ than vào đây nè đó bỏ than vô ok Đấy, rồi sau đó tôi sẽ lấy bò cô bơi của ông À khoan từ chưa Tôi phải thắp lửa lên cái đã chứ quên Thắp lửa lên nè Thắp lửa lên Đấy, ok oh rồi cũng có vẻ ra dáng đó rồi sao nữa lấy bò cô bơi bỏ lên nướng chứ làm gì nữa à ghê ghê ủa bếp nướng mày có chừng cháy á trời tôi đầu bếp chuyên nghiệp à khoan từ tôi còn à, nãy tôi thấy hình như là có xúc xích nè ờ à, cái này phải xúc xích cái này là gì bò lúc lắc đúng rồi bỏ oh. nướng luôn bỏ nướng oh. Đấy. Bóng lúc lắc rơi cái ta. Ơi à. mọi người, mọi người có nghe cái tiếng xì xì của nó không? À. Wow. Ủa, nó thơm lắm. Nghe đâu mà nó thèm gì đâu trời. Nó thơm, nó thơm dễ sợ. Dễ sợ luôn á. Ok. Rồi, khoái khoái chảy nước miếng, chảy nước miếng. <laughs> ok, rồi tiếp tiếp tiếp để tôi. Đây, ở đây có bánh mì nè, để tôi à, bỏ bánh mì ra đây. Sau đó tôi sẽ lấy con dao, đâu là con dao? À đây con dao đây bánh mì ra sắc cẩn thận á ok sau đó bỏ bánh mì vô trong cái lò nướng nè rồi bỏ bánh mì vô đây nướng nè tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải có nước uống tôi sẽ bỏ ở đây hai quả táo ok táo rồi à táo đây tôi sẽ bỏ vào đây táo, táo này nè. là trà táo táo chicago á xay cẩn thận nó nát á yên tâm trời cái này à, tôi à, tôi làm đang mà mà sao từ nãy giờ tôi thấy ông khoe nhiều quá vậy? ông làm ơn ông lại bàn ngồi lại để tôi, tôi làm bàn ngồi đi ba trời trời nhiều tiền lắm luôn á tôi phải coi chừng ông chứ bộ ông làm hư thì sao rồi tôi biết rằng là đồ ăn của ông là đồ ăn đắt tiền rồi làm ơn ngồi im để tôi nấu mệt ghê rồi ok bỏ táo vô hấu nữa nè sau đó bấm nút xoay đấy nó xoay vòng tròn tròn nè các bạn ơi oh. Ôi nghe cái tiếng máy xay đắt tiền Nghe nó sướng cái tai gì đâu luôn á trời Ê ê dịch dịch Cái máy xay này là mua ở bên nước ngoài luôn đúng không Cái máy xay này hả à? Đúng rồi tôi mua bên tận Singapore á Cái máy này xịt lắm luôn á Ở Việt Nam muốn mua không có đâu Trời tôi biết mà ông lúc nào chẳng xài đồ đồ đồ đắt tiền Ok rồi để tôi, tôi lấy À quên lấy mấy cái ly Đây lấy mấy cái ly nè Sao múc múc nước ra Đấy mấy ly luôn Ok đây đây chính là nước ép táo và dưa hấu công thức cho tôi tự pha chế đó tôi là ba ba tender mà ok đây mọi người một ly à, ủ đi dịch nè rồi sammy nè đây đi cảm ơn đây Kairon nè mèo simi này của mèo simi nè cảm ơn bro ok cảm ơn bro này còn riêng của Camui nha à, tôi phải đập cái này ra đó sao tôi để lên bàn cho mui luôn đó để mui lên Thôi, bàn anh em tốt anh em tốt anh em tốt trời ok ok rồi ơi bây giờ khoan từ hình như tôi nghe cái mùi khác khác trời cháy kìa mấy bông đậu ấy từ nãy giờ ngồi không, chịu lật thịt giùm tôi lầm lầm lầm trời cháy cháy cháy lên lên lên lên cháy thịt cháy thịt trời trời ơi cháy hết trơn rồi mấy cái ông này bò cô bơi của người ta đó trời ơi trời ok rồi, bây giờ ngồi vô nhập tiệc đi mọi người, nhập tiệc đi. Nhập tiệc nào. Nhập tiệc. Rồi, ok. Hôm nay mọi người thì có mặt chung vui ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly lên cùng thổi lên chắc điện thoại đây, chúng mình cùng ngồi bên và sau đây tôi sẽ hát một ca khúc để tặng cho mọi người. Đó chính là Happy Birthday to you. Ai vậy? Dạ dạ, dạ dạ dạ. Ồ, dạ là gì ai Hôm nay có phải là sinh nhật ai đâu mà ông hát như đúng rồi em nội tập trung ăn giùm tôi tôi đói lắm đây nè <laughs> thôi ăn đi mọi ờ, người thôi ok giờ thấy đồ ăn ngon quá lú luôn rồi lấy miếng đi ra nè đang đói bụng ăn miếng pizza coi uhm, trời ơi, ngon dữ ok ăn ăn đi mọi người ăn đi ôi xin tố làm sao mà dưa hấu tôi mua bên nhật bản mà ông say ra có vị ở tận bên dubai hay vậy Nani? tôi mệt quá thôi ăn đi đâu rồi ai trời ơi no mọi người no nê chưa no dễ sợ no luôn trời cảm ơn dịch nhiều nha tính ra là hôm nay được ăn một bữa ăn ngon mà còn trên du thuyền nữa là nhờ ông hết á cảm ơn ông nhiều á trời ơi còn phải nói đó tôi nói ông nghe nè mấy người ở đây á là may mắn phúc đức lắm mới chơi được với một người vừa giàu có đẹp trai lại còn tốt bụng như tôi mới mời mọi người đến đây ăn chứ bố à, thôi được rồi ông ơi trời ở đây ai cũng biết ông giàu rồi trời có cái nãy giờ khoe hoài thiệt tình ừ đúng rồi tôi biết ông giàu rồi mệt quá nó nhiều quá <laughs> nhưng mà nhiều khi ngồi những người không cùng đẳng cấp nó không nói người ta không hiểu được phải gà như tôi nè một tháng kiếm ờ, mấy triệu ờ. đô la mới mời được mọi người chứ Ê, dịch, dịch, dịch, dịch. Ông, ông, ông yeah. Dạ. nói gì? Ông nói gì? Không cùng đẳng cấp là sao? Ông, ý là ông đang nói tụi tôi không cùng đẳng cấp với ông hả? Ông chơi tụi tôi nghèo hả? À, bình tĩnh, bình tĩnh. mà chê tụi tôi nghèo? Ủa chứ ông nghĩ là ông cùng đẳng cấp với tôi là ông nhìn này nè, xương xương bộ quần áo của tôi á là đủ tiền, đủ đủ đủ tiền để ông ông bằng cả tháng lương của ông ấy. À. à. Ông Mọi nói như vậy tính. có nghĩa là ông đang kinh thường tôi hả? Nè, tôi nói cho ông nghe nè dịch tuy à... là tôi nghèo thiệt đó nha nhưng mà tôi á cũng có lòng tự trọng của mình ông đừng có đó mà xúc phạm tôi trời à. gì mà lòng tự trọng tôi có gì thì tôi nói đó nhột nhột tự ái hôm qua lên chia trời không thích trời thôi à, mọi người ơi mọi người ơi cái tôi gì đâu mà căng thẳng vậy là ông hiền lắm ai ngờ ông cũng chỉ giống như những người khác thôi một cái thằng nhà giàu khinh người khác xí bay à. đi về à. À, ông bộ mày đặt lên à, không trời thôi ủa cái tôi cái ơi, cay Cái gì mà Trời ship ơi Tự nhiên không cãi nhau xong rồi giờ vậy ừ, Ủa gì mà gì mà tự nhiên căng thẳng vậy trời Ủa tự nhiên không anh em đang vui vẻ ăn uống với nhau Xong tự nhiên không cãi nhau cái đi về hết trơn luôn là sao vậy trời ờ, Mà dịch nè tôi nói ông nghe nè Hồi nãy ông nói gì cũng hơi quá đáng á tính ra Kairon là một người rất là nóng tính luôn Ông nói vậy là ông đụng đến lòng tự trọng người ta rồi đó Trời ơi, chứ mình Kairon nghĩ là Kairon nóng tính à Tôi còn nóng hơn á Mà tôi nóng là còn giàu thì tôi có quyền hơn chứ bộ À, à, à vì, vì đây tôi tôi cũng có việc rồi Nên là chắc tôi cũng về trước đây tạm Tạm biệt ông nha, tạm biệt Phong nha À, à ok Tạm biệt Camui à, th th thôi mệt ông quá vậy đây tôi nói ông nghe nè nếu như ông cứ, cứ có cái thái độ khinh người như vậy á thì sẽ không có ai chơi chung với ông đâu Tính ra từ trước giờ tôi nghĩ rằng là ông là một con người không giống như những cái người nhà giàu khác Là không khinh thường người khác Ai về đâu ông cũng như vậy Thôi thất vọng về quá à. Thôi Sam đi về Sam Kệ ổng đi Trời ơi Vâng dạ, thưa chủ nhân Ông nói trời không tôi chơi mình Đi về Sam ơi Trời ơi trời Không chơi thì về hết đi Mấy người cứ làm như là mấy người ghê lắm á Không chơi với tôi tí nữa tôi ra tôi mang một tỷ Tôi đi thuê 100 người bạn chơi tôi luôn không cần mà nãy giờ mình có nói gì quá không ta bọn mình thấy bình thường mà ta Mấy người vừa giàu vừa đẹp trai như mình hai cũng vậy hết mà trời Ủa hay là mình nói sai chỗ nào ta hmm. Mà thôi kệ đi Hay. Hey. Không biết giờ này Kairon đang làm gì ta Tính ra là cũng đã 3 ngày rồi Mà Kairon còn chưa chịu đi làm nữa hey, Thật sự không hiểu rằng Kairon đang suy nghĩ cái gì luôn á Tự nhiên cái không cãi nhau với ông dịch xong Bây giờ không chịu đi làm luôn Ủa Cam Mui ơi Cam Mui Hả sao vậy Ủa ba ngày nay tôi để ý rằng là Kairon không đi làm rồi đó Không biết là Camui có biết Kairon này ở đâu không Cái này tôi cũng không biết nữa mà Mà với lại hình như là Simi cũng không đi làm luôn hay sao ấy Ừ đúng rồi không hiểu sao hai cái người này từ lúc mà cãi nhau mất tôi dịch xong rồi không chịu đi làm luôn Cái công ty của mình á Vắng Kairon với lại là mèo Simi Cảm giác công ty nó buồn gì đâu luôn á trời không biết giờ này Kairon đang làm gì ta Mình cũng cảm thấy lo quá à. Chào mọi người Ủa Kairon Trời ơi là trời sao bây giờ ông mới chịu đi làm hả Trời ơi Kairon à Ông có biết là mấy ngày nay tôi lo cho ông lắm không Sao bây giờ ông mới chịu đi làm hả Kairon Ờ ha tôi cũng chờ ông mãi nè Xin lỗi mọi người Bởi vì mấy ngày qua đã làm cho mọi người lo lắng Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay Tôi sẽ không còn làm việc ở nơi này nữa Hả? À, cái gì? Cai à Tôi nói ông nghe nè Ông đừng có giỡn vậy nữa nha Ông biết là mấy ngày nay ông nghỉ làm á Mọi người lo lắng trong lắm biết không Thôi đừng có giỡn nữa Đi vô làm việc đi ba Nhanh lên Đó là sự thật Kể từ ngày hôm nay Tôi sẽ nghỉ công việc này Và không thể nào làm việc Với một tên Lúc nào cũng khinh thường người khác như tên Mr. Vịt được Thôi tôi nói ông nghe nè dù gì á thì chuyện cũng qua lâu rồi Tính ra là ông với ông Dịch cãi nhau suốt 3 ngày nay rồi chưa chán hả Ông cũng không chịu đi làm luôn Nếu như mà ông không chịu đi làm á Thì ai sẽ là người lo cho mèo Simi đây hả với lại á cũng chưa chắc gì ở đâu có một cái công việc tốt như ở đây hết á với lại là đây là công việc mà ông yêu thích mà ông rất là thích đi đóng phim vậy tại sao ông lại không làm ở đây chắc chắn ở chỗ này là cái nơi tốt nhất rồi công ty chúng ta là công ty làm về phim đó lương không có chỗ nào cao bằng chỗ này đâu à, tôi biết là mọi người lo cho tôi mà nhưng mà chuyện gì mà tôi đã quyết rồi Thì nhất định tôi sẽ không thay đổi đâu à, Trời ơi Bực thật chứ Cà mui nói gì đi à, à, à, à, Thì ông ông cũng phải lo cho cả Simi nữa nè Simi cũng có nghỉ làm đâu Simi vẫn làm ở đây Nếu mà ông không làm ở đây á Thì ai lo cho Simi bây giờ Ai giúp đỡ Simi những cái việc lúc khó khăn này Những lúc phải tăng ca này Đúng không không đúng không Đúng, đúng rồi đúng rồi Ông phải nghĩ cho Simi đi. chứ Ông đừng ích kỷ như vậy Ai, Mọi người à cho dù tôi có nghĩ chỗ này đi chăng nữa thì Simi vẫn có mọi người là bạn mà Không lẽ mọi người không giúp Simi sao <laughs> Cái gì mà ồn ào chứ vậy Ôi, ôi trời Dịch ơi bây giờ ông mới tới hả Dịch dịch tôi nói ông nghe nè dịch Kai, Kai, Kairon sắp xin nghỉ việc ở đây rồi Ông mau mau vô khuyên Kairon là đừng có nghỉ việc nha Trời ơi, Kairon nghỉ việc rồi, ông biết kiếm việc ở chỗ nào đây Cái gì mà xin nghỉ việc Đây là cái công ty Không phải là cái chợ thích vô rồi vô mà thích đi ra thì ra Hả? Ai xin nghỉ việc Kairon hả? Hừ, có muốn nghỉ thì nghỉ luôn đi đứng đây chi vậy trời nè bọn ông nghĩ là tôi thích làm ở đây đó mà được rồi nếu mà giờ ông đuổi tôi thì tôi đi ok được chưa ờ, ờ, bình tĩnh mọi người bình tĩnh đi thì đi quan trọng gì đâu trời ơi không có người này làm tôi thuê người khác ha trời trời ơi dịch ơi ông nói gì vậy tại tại sao ông ông lại nói vậy hả Kairon đã muốn nghỉ việc rồi mà bây giờ tôi nhờ ông khuyên Kairon ở lại ông cũng không chịu khuyên mà ông nói gì vậy ông ông ông hãy nghĩ đến tình bạn của chúng ta từ trước đến giờ đi nha tình bạn tình bạn tình bạn của mày đã ăn được không cái gì cũng tình ừ. bạn tình bạn thì công việc làm sao được coi đây là cái công ty được nữa mà tôi nói cho mấy người nghe này mấy cái người nghèo như này á thường hay vô tổ chức lắm đuổi là còn khóc lóc cái gì mấy cái người nghèo như các người còn bày đặt tình bạn nữa hả Thôi trời rồi Dịch, nếu mà nói, gì nói vậy? như vậy rồi á thì bây giờ tôi với ông không còn là gì của nhau nữa ê ê cây cây ờ, ông ông đi đâu vậy cay ờ, Trời ơi Dịch tôi nói ông nghe nè Ông biết là ông nói gì quá đáng đúng không hả Vậy, vậy từ trước giờ Từ trước giờ ông ông xem bọn tôi là cái gì hả Ông nói bọn tôi là người nghèo là sẽ không có tình bạn sao Tôi thật sự rất là thất vọng về ông luôn á Dịch Tôi thật không ngờ ông lại là con người như vậy <laughs> Cái Ron Cái Ron ơi Ai, Trời ơi lúc nào cũng vô kỷ luật như vậy đúng là mấy cái người không có đẳng cấp mà à vì vì vì ơi à, tôi cũng thấy là ông nói như vậy là hơi quá đáng á vì Quá đáng cái gì mà quá đáng Có mấy người nữa Mau về chỗ làm việc đây à, tôi, biết biết rồi Trời ơi. Trời ơi cái ông Kairon này hở tí là giận rồi đòi nghỉ việc à Ủa Sammy Ngươi ngươi có thấy Kairon ừ. đâu không Kairon hả Đúng rồi tôi để cô ấy chạy từ trong này ra hướng này nè Đồ này nè bên đây hả trời ơi ngươi ừ. mau đi theo ta nhanh lên nhanh lên trời ơi Kairon đây là Kairon tại sao mà cãi nhau suốt ngày vậy trời ơi ờ hồi nãy cái anh chạy hướng này hả đúng rồi đúng rồi đúng đúng rồi rồi rồi ngươi, này, ngươi, này nè. ngươi mau chỉ đường cho ta nhanh lên nhanh lên Ai, thiệt luôn á tình bạn bấy lâu nay bây giờ lại bị sức mẻ rồi Ai, cái ron cái ron ơi trời đứng lại đi cai tôi nói chuyện với ông nghe này nè cai bây giờ ông còn muốn nói gì nữa hả phong cận trời tôi nói ông nghe nè ông dịch ông không cố ý đâu ông ông đừng có giận ổng nữa mà không cố ý nè tôi nói ông nghe nè sao bao nhiêu chuyện á sao lúc nào ông cũng binh ổng vậy rõ ràng hồi nãy ông còn nghe mà bạn bè nghèo thì làm sao mà có được tình bạn hả ờ ừ, ừ, ừ, thì tôi biết rằng là ông dịch ông nói như vậy là sai nhưng mà ông cũng phải hãy nhớ lại những cái kỷ niệm tình bạn giữa gọi là tất cả chúng ta chứ không phải rằng là chúng ta đã từng là những người bạn thân của nhau sao tôi biết á là ông dịch ông nói như vậy là ông sai lắm nhưng mà biết đâu là do là ông ông không cố ý thì sao ông lỡ mồm thì sao cho nên là cai à suy nghĩ lại đi Tôi biết tình bạn của chúng ta đẹp lắm chứ Nhưng mà tất cả chỉ là đã từng thôi Một khi tôi đã quyết chuyện gì rồi Thì không ai cản được tôi đâu à, ờ, ờ, Cái Cái Cái đó cẩn thận Hả Sam Sammy ờ, Trời ơi nguy hiểm quá nguy hiểm quá Cái đó Ông Ông có sao không vậy Tôi, tôi không sao hết trơn hết đó Nhưng còn Sammy Sao, sao Sammy lại có thể à, à, Chuyện, chuyện này thì để một tí nữa tôi giải thích trong hiểu Còn còn bây giờ thì Sammy, ngươi có sao không vậy ừ, Tôi hả uhm, Tôi không sao hết cầu Cậu đừng có lo nha uhm. Ôi trời ơi, ta tưởng là ngươi bị tung trúng Ngươi bị hỏng rồi chứ không à Hãy nói cho mình biết sự thật đi Thật ra Sammy là ai hả à, thật ra Sammy là Sammy là robot sao Ờ đúng vậy Thật ra là cái chuyện này á Tôi cũng không tính giấu mọi người đâu Nhưng mà tôi sợ rằng á Nếu như mà mọi người biết Sammy là robot á Mà mọi người đi gọi là nói cho người khác biết nữa Thì tôi sợ rằng á là Sammy sẽ bị những cái nhà khoa học đến bắt đi á Cho nên là tôi mới giấu mọi người thôi Chứ thật ra tôi không có muốn giấu mọi người đâu Hèn gì tôi đã thấy nghi nghi rồi mà Làm gì có ai á mà suốt ngày cứ gọi ông là cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ Mà lại còn nói chuyện như con robot nữa Ê, nhưng mà Phong Cận, tôi Hả? không nghe nè Ông kiếm con robot này ở đâu vậy? Sao hay quá vậy? Ờ, con robot này hả? um, nói chung là chuyện nó dài lắm thật ra là hôm đó tôi uh, tôi nhìn thấy được một cái ông giáo sư hay là ai đó bị uh, một người cảnh sát bắt đi sau đó đầu tôi xuống dưới một cái căn hầm và tôi phát hiện là một căn hầm bí mật và sau khi tôi vào trong căn hầm đó thì, tôi mới phát hiện ra sammy trong đó nè à mà ở trong đó không chỉ là có mỗi mình sammy đâu nha còn rất là nhiều những con robot khác nữa người lắm luôn á ủa gì nghe hay quá vậy ê bữa nào ông dẫn tôi xuống dưới tôi kiếm con robot coi ờ thôi cũng được để bữa nào tôi đưa ông xuống dưới đó nhưng mà tôi tôi không biết rằng là những con robot đó bây giờ như thế nào rồi à mà khoan Caron tôi nói ông nghe nè ông làm ơn nhớ giúp tôi là phải giữ kín chuyện này không được nói cho ai biết rằng là Sammy là robot hết nha chỉ mỗi mình tôi với ông biết thôi đó nhớ nha Trời ơi, ông yên tâm, tôi hồi xưa giờ là vua bí mật mà, làm gì mà tôi đi kể cho người khác nghe được chứ. <laughs> thôi được rồi, bạn bè nhau cho nên tôi tin tưởng ông á. Nhớ á, chỉ mỗi mình tôi và ông thôi. Nhớ nha. Biết rồi mà, tôi biết rồi. Ok. À, mà quên nữa, Sammy Hồi nãy cảm ơn Sam đã cứu tôi nha Nếu mà lúc đó không có Sam á là chắc là tôi toi đời luôn rồi đó <laughs> Không sao đâu Tại vì bạn của Phong Cận cũng là bạn của tôi mà Kairon, <laughs> ông thấy Sam thông minh chưa? Mặc dù á là Sammy là robot Nhưng mà Sammy cũng có một suy nghĩ y hệt như con người luôn á Ghê không? Wow, ghê, công nhận là con robot này thông minh thiệt luôn á Tất nhiên là phải thông minh rồi <laughs> Ủa, Ủa mà khoan, có ai bên kia vậy? Ủa, Rõ ràng là hình như hồi nãy tôi mới thấy ai ở trên nóc nhà của ông hay sao Kairon ơi Ủa làm gì có ai đâu Nè đâu có ai đâu trời Ủa rõ ràng thấy ai mà ta Ờ à, thôi mà thôi kệ đi Hay, Thôi nói chung là nhớ giữ bí mật Sammy là robot giùm tôi là được rồi Hay, Không biết rằng là tương lai sẽ ra sao đây Trái tim của robot Robot em ơi em là ai sai Không cần lên dây cót yeah. Dạ, bên em đến ngày mai Chỉ cần em thay tốt Không là anh thì ai Dù có là robot thì cũng yêu anh never sai Và rồi ngày đầu anh gặp được em Cảm thấy thời gian cứ như ngưng động Để má ửng hồng em xinh như mộng Thử hỏi em muốn về cùng anh không Vì từ thuở bé anh chẳng nghi ngại Cũng chẳng bao giờ tính chuyện ngày mai Anh chưa từng